thì mình cũng đã may mò được mấy hôm cũng gọi là tập sơ sơ thôi nhưng mà mình build lên thì mình nhận ra một điều là em này đám vít cực kỳ to đám phép thuật cực kỳ khủng khiếp bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái số đam mà em đó hiện lên được nhá các bạn có thể điều gì không ạ nghe con trò chuột của mình không ạ à? 6.685 đam win cộng với 11.631 đam là item mang lại đồ đạc mang lại cho nó nghĩa là tổng đam của nó lên tận 18 hơn 18 k đam theo thuật và gần như là max speed nha các bạn max speed nha các bạn vẫn là max tốc độ đánh thì bây giờ mình sẽ đi trả các cùng với các bạn trải nghiệm em nó với một số map gọi là từ map nhỏ đến map cao để mình xem được cái đam em nó tác động đến quái như nào sau đó mình sẽ sâu đồ cũng như là bảng master 1 master 2 cũng như mạng pol nha các bạn bảng điểm nha các bạn đầu tiên thì chúng ta thử đến với map um, dung e 1 deep dung e 1 map level 700 mình nghĩ đối với map này chắc bé run của mình chắc một thả quá mình thề luôn một thả là chết quái á, đây đây đây thử với mấy con quái này thôi cũng được rồi một thả <laughs> one hit one kill kin kin đám crick là nhảy là ăn hit ăn kill các bạn một thả nha các bạn ôi mẹ ơi mình mình còn chưa tăng đam bởi các uh, vật phẩm trong game nha các bạn đây là những cái ngọc những cái vật phẩm mà có thể ép ra từ viên ngọc ạ ngọc B với ngọc sụt đấy sẽ tăng speed để tăng đam đây bây giờ mình sử dụng nó nhé một thả với map 770 level deep dung L1 quá khủng khiếp ok bây giờ tiếp theo bỏ qua dung Eon 2 chúng ta đến với dung Eon 3 theo các bạn thì như nào mình nghĩ sẽ vẫn là rất đáng sợ đấy cực kỳ đáng sợ đấy ồ em này thì phải là hai thả rồi vẫn chưa thể một thả được nhưng mà phối hợp với skill plasma là mình nghĩ là sẽ là một thả nhé các bạn đây phối hợp với skill plasma là sẽ là một thả đấy gần như là một thả thôi một thả một con quái đấy không cần luôn max speed deep Jungion 3 vẫn là có thể là một thả nha các bạn vẫn có thể là một thả được ok ô oh, nãy giờ mình quên bật âm thanh trong game cho nó sống đồng chút sorry anh em nhé ở đâu nhỉ âm thanh trong game này. đây đây đây mình kiếm được đây cho nó sọc đầu một tí nữa này thật là một thả nhiều lắm mới là xuất hiện thả cái thả thứ hai đấy khi mà phối hợp với skill plasma đây skill plasma này này gần như là một thả gần như là một thả một lượng đám khủng khiếp như này bạn nào bạn nào kêu bé này phán không tốt kiểu các kiểu vào đây mình chắc mình sẽ phải biếu em này đi theo đường pvp một lần sẽ thế nào ấy. Jungeo 5 cực kỳ nhanh để là 3 hit 2 hit phở với plasma sẽ là một cái rưỡi quá khủng khiếp tiếp theo map swap đâm lây come on baby chúng ta đến với uh, khu vực bóng tối luôn nhá mình đang build uh, xây thuộc tỉnh theo đường phóng tối em mình sẽ đi theo đường bóng tối để xem đam tối đa của em nó như nào Đây. vẫn là búp búp tất cả những loại gì mà được nhé nhé đi mình đang tép mắt đam mà quả đánh mic nhá nhé quả quả sẽ đánh mic quả sẽ đánh mic mic đây mình sẽ để cho quả đánh chín máu mình thấy không phải là cũng chết nữa Ôi, chúng ta chúng ta không không nên khinh thường em ấy với những cái map 800 quý bắp này Cube là chắc chắn là ăn đẹp rồi map 850 chúng ta đến với Cube Mai vẫn là đi theo đường bóng tối nha anh em nếu như các bạn mà muốn PVP em này á vì đẹp em này khá yếu khi đi PVP nên sẽ phải cần rất là nhiều thủ ai, ai bảo ai bảo ai bảo solo yêu tất nhiên là bé run này mình nghĩ nó sẽ solo yếu á so với những cái con farm hàng A như này súng này vậy là là con sụt đấy là hai con đi thăm gọi là nhiều bét rồi không làm tvm với hai em đó nữa người ta làm quá nhiều bây giờ chúng ta đến với map bỏ qua map atlan một cho các bạn đi thẳng lên Atlanta cho nó chuốt cho nó mạnh mẽ đây ôi trời ơi dù rằng mình build đường là PVM nhưng mà và sách thuộc tỉnh cũng là PVM nhưng mà đam của quả Atlant rất là mạnh nhé các bạn đam cực kỳ mạnh 607 đam đó đi tham như nào tốt mà thủ của ai đó 171 ca đam 205 ca đam cái mắt đam ở đây là bao nhiêu đó là 215 với map Atlant 3 chúng ta đến về map cao dông map mới map bạn là bao nhiêu đây 160 đỏ vàng 134 201 trăm là 201 nhảy nhảy thả nhảy không dây bám nhảy không dây bám cao nhảy không dây là do mình dùng biến cái biến của mình cực kỳ bị bắt luôn 202 ok farm cực kỳ tốt nha nhé bây giờ đến với map cao nhất 1070 gọi là map trên trời mới một chân trời mới chân trời này sẽ đưa em về đâu ok tiếp với em nó nào đẹp yếu mình cảm nhận là đẹp sẽ yếu hơn BK rồi 201 gram 256 nếu như chỉ đoạt mà trên chơi này thủ của quái các mình cảm nhận là nó yếu nhé các bạn nó yếu hơn những cái mặt dưới nhưng mà đám nó gây ra lại mạnh hơn nhiều chỉ số 250 mấy ca đam sau một map mới quá khủng khiếp thì chúng ta mua về một chỗ nào yên tĩnh một chút mình sẽ sâu cái bảng bill của mình và mình nói qua vì sao mình lại bill như vậy chúng ta đến với ra thì, ok đầu tiên là đến với bảng pol thì thật sự là bảng pol của mình bill á thì mình bill chưa được gọi là tối đa cho PVM lắm vì sao mình nói như vậy thứ nhất là các bạn có thể thấy với tốc độ đánh là mắc 274 attack speed khi mà mình dùng thêm là ngựa gọi là rong mới đi rong băng cộng 7 speed à, buộc thêm uh, các vật phẩm in game pendant nhận vòng cổ là thêm 75 speed nữa thì con số mà để mình build 501 agi này á, là hơi thừa mình nghĩ là mình nên dồn agi này xuống NE xuống năng lượng để lấy thêm đam nữa cần có thể đạt đến cán mốc cân gần gần 19 cá đám đấy các bạn không đua đâu mạnh đấy cũng như là strain nha các bạn mình cũng có thể hạ xuống được nữa nhưng mà mình chưa có thời gian để mình tẩy lại thì đối với bảng vốn á thì các bạn lưu ý là bữa em này mình nghĩ là khi mà các bạn chưa có đồ á là build tầm 500 đến 600 điểm agi là đủ vì em đã có skill boost speed này cực kỳ ấn tượng này hard start đây mình sẽ sâu xây thuộc tính ra luôn cho các bạn in ra hết nha các bạn chỉ là đam quái hết thôi và để mắc đam thì mình phải build 10 10 10 tất cả mắc tuổi đa cộng mình lấy put nick để cái đam tuổi này. thêm phần trăm máu nha các bạn 16 phần trăm máu tối đa về đồ á thì mình sẽ dùng vòng cổ và các bạn tùy server của các bạn các bạn sẽ dùng vòng cổ mà có thể xuất hiện được đam nhiều nhất set mình dùng á, là set cao level cao nhất 1100 max ôm max DD với ring bông tai phía bên cái này gọi là bên phải các bạn nhìn theo hướng nhân vật là bên phải các bạn vẫn lấy 7 phần trăm 7 cộng 7 speed và xe lần đam thêm xuyên giáp và cộng 6 điểm tất cả và pol bên trái thì sẽ lấy skill đam crit đam và HP với ờ, vũ khí thì mình dùng vũ khí blue markdown không lệ speed cho các bạn markdown ngay cả dòng vào mình cũng ép markdown mình đang đi pvm không phải là đi ờ, đánh nhau với người này mình sẽ dùng cái ờ, gây đam quả to nhất tại sao mình lại không biêu thủ nhiều vì thật sự á mình đi về quả quả nó đam mình không bao nhiêu hết mình chỉ muốn là đam quả nhanh kéo level nhanh thôi thì mình sẽ tạo làm sao cho con đam của mình nó to nhất có thể à mình giới thiệu cho các bạn mình mình nhắc các bạn một điều các bạn hãy có để đẹp đẹp của mình là tầng 6335 defense đẹp đấy là khi các bạn mang bonus đủ nha các bạn mang đủ bonus của set 1100 nhưng mà các bạn thấy là khi mình bỏ ra này mình chỉ mang một cái dài ờ, bình thường vào nhá là nó chỉ là 4760 trong khi mình mang ờ, chân đụng của nó chân đụng sẹt của nó vào ấy thì nó lên tầm 6300 hơn tầm là bao nhiêu một gần sáu gần ba trừ một bốn ngàn bảy là lên gần à, một ngàn một ngàn năm à một ngàn năm một k năm đẹp nên các bạn chú ý khi các bạn build set giống như set 1000 đó, thì các bạn dùng chân 1000 sẽ 900 thì các bạn cố gắng dùng chân 100 chân cùi cũng được thì nó sẽ mang lại một chút đẹp cho các bạn khi đi trên quái đỡ bị thiệt thòi với à, ring của mình thì mình ưu tiên ring mắc đám thôi không thủ ring mắc đám thì đam tốt nhất quyến của mình thì mình nói như lúc đầu rồi quyến cực kỳ quý bắp phục hồi phần trăm máu đầy máu năm phần trăm quyến thì mình không nói khiên thì mình build cho nó đẹp thôi đi với quái thì trả giảm đam rồi máu miết các kiểu trả ảnh hưởng và mình sẽ so sánh cho các bạn khi mà dùng dùng dùng gầy nha các bạn dùng gầy blue gọi là gầy gầy thân gầy bụng thịt bụng đấy đây đây là các bạn nhìn này mình sẽ bục hết tất cả ok bục hết tất cả 11 nha các bạn 6 ngàn 6 và 11 nha các bạn bây giờ mình sẽ thay em nó bởi vũ khí rồng cấp 2 vũ khí rồng cấp 2 cũng là build mark đam nha các bạn đây chỉ là 9 tư thua thua đến 11 nghìn à, thua bên kia là 11 nghìn về bên này là 100 nữa là thua tầm là 2 ngàn mấy 2 ngàn mấy à, quýt đã sẽ thấp hơn rất nhiều nha các bạn và đây là vũ khí sốc két dành cho nhà nghèo nhưng mà mình build hẳn lên tận 10 cơ <laughs> đấy 7 ngàn 2 chứ là đúng là dùng cho nhà nghèo mà nhà cây tay mà không mở được hai cái này thì dùng cái này thôi nhưng mà nên là mình khuyên các bạn nên mình để mình build thực sự mình làm video này á mình để mình muốn các bạn hưởng tới khi mà một nhân vật của webgen build lên á thì không có con nào phế hết thực sự khi mà đã mắc đồ là không có con nào đi farm yếu hết á nhưng mà cảm nhận em mình em group này là farm cực kỳ sướng khi mà mắc speed đam thì khủng không còn gì để nói nữa à quên mình đưa cho các bạn nhìn cái bảng của master 1 vì mình PVM đánh với quái nên mình ưu tiên đam tối đa cột bên này mình sẽ ưu tiên là phục hồi máu mana và agi để có tốc độ đánh thêm một chút đẹp thuộc tính bảng thủ này thì mình lấy cho đủ điểm và mình ưu tiên cộng vào bảng tốc độ đánh và năng lượng để lấy đam bạn sẽ trên này lại dư biểu dư điểm này các bạn build vào còn hai cái này á, nó khi nó chỉ tác dụng với win 3 thôi khi mà lên win 4 rồi mang win 4 rồi á, thì nó không có tác dụng nữa và hai ô này thì bỏ qua giáp với block đam á, thì nó chỉ dùng cho pvp nên mình không có cộng đối với bảng 2 bảng skill thì mình ưu tiên lấy attack success rate tăng tỷ tỷ lệ thành đánh thành công đánh không bị mít nghĩa là các bạn đám quái là nó gần như là không mít luôn lấy ưu tiên lấy mắc quýt nha các bạn lấy mắc đam phép thuật nha các bạn mắc đam phép thuật máu thì cộng vừa đủ vẫn là ưu tiên mana tối đa để có được lượng đam tốt nhất à, tăng thêm một 20 điểm và một ô 10 điểm cho quả cầu bóng tối quả cầu năng lượng để gây thêm một phần đam hỗ trợ cho em nó đi clear cho nhanh nhanh bên bảng à, tấn công á thì đối với OPVP này thì lấy đủ điểm thôi ô này nếu như các bạn có thể bỏ bảng screen hoặc chia bảng bên này qua tăng lên tầm 13 hoặc là 17 các bạn thấy không đúc của đam sẽ được em này sẽ được tăng lên 6,68 phần trăm hôm nay các bạn ưu tiên và rất cần thiết bắt buộc phải tăng lên 10 lên 10 nha các bạn còn những ô còn lại thì tương tự và mình nói với các bạn ô illusion này nó chỉ có gây đam khi mà các quái nó vào trong cái ô vòng vòng 4 vòng 4 là cái gì vòng 4 á một số bạn không hiểu vòng 4 đây đây là vòng tấn công đấy nó chỉ trong cái vòng này thôi đây là ba đây là 4 khi mà quái nó quái nó vào trong bộ này nó sẽ được tăng thêm là 5 đam năng lượng đam thì đối với những con đánh xa thì cái này thực sự là không cần thiết nếu như các bạn yếu các bạn dư điểm các bạn còn vào để các bạn tránh vì khi mà quái những con quái nó đánh gần nó áp sát nó đánh các bạn chết á thì ok các bạn nên đăng nhưng mình nghĩ bạn ấy chia điểm đó ô khác và hay hơn 10 điểm để phục hồi 100% máu nhé các bạn các ô còn lại thì mở ô 11 điểm dư điểm nó cứ cong lên tối thiểu là 10 nha các bạn tiếp tục đến với bảng master 2 master 2 mình sẽ ưu tiên tăng skill đây lightning storm nha các bạn max tất nhiên là phải tăng mắc rồi 1250 level ngay cả mình còn thừa điểm mà mình còn chưa tăng này mình còn không tăng là này mà lượng đam lên tình gần 18 cả đam quýt các bạn có thể thấy mình cách mình tăng internet which tăng tăng lượng đam phép thuật này tăng mắc tối đa 40 cho mình nha các bạn 40 điểm ưu tiên lấy 40 điểm này đầu tiên sau đó tiếp đến lấy 20 hoặc 30 điểm skill dam này sau đó dư điểm nữa các bạn sẽ cộng thêm à, điểm vào tăng dam theo win 4 tiếp tục là tăng vào ô à, start ô start này thì các bạn nhấp vào các bạn sẽ tăng vào trong quýt này các bạn tăng vào quýt dam mình lấy mắc dam mình đi pvm mà sau đó dư điểm nữa thì các bạn tăng vào thủ tăng vào máu trên này cũng tương tự như vậy tăng hết cho mình vào quýt đam này nó sẽ có lượng đam to hơn rất là nhiều đây nó hơn được một chút đam này theo các bạn quá trình build của mình thì theo các bạn build như này thì các bạn cảm nhận về engine này như nào còn kiểu như một số người nói đúng không rồi các bạn theo các bạn thì em này có thể pvp không đi lại như đó đánh nhau được không không thành chiến các kiểu và các bạn đừng quên like và share và để lại bình luận cho mình nhé cho mình biết có gì có gì cho mình và các bạn có ý kiến biểu một đường khác thì để lại bình luận ở phía dưới comment nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại thank you for watching bye bye